trong ngò tu lu lu chi hà nó câu đê chi là nó cô trình cho cho ý tu ni cho ly của nó là chỉ có tu trình cho cho của lời vì hai tiền một chồng lên tàu tu là trong cha cô cứ như có hai tiền họ có Lucia tôi chỉ một cô cụ lão Olivia Tolushi Her. Cú sai tia Chia cô uế chia Mua cà chê tao cú lú chia mù Cà cú chỉ thơ mù mò chia đâu có, Là xeo bị lý cha Cú phải uế chỉ tao uế chia có chỉ khi đó cú chế cô yêu uế lý cha Cú thiên lý cho tao cơ Thôi lú chia hờ cô bỏ con cho lý tự thạc odokumoshio Yashi kuchi poka yo halija doko Viku duchi ya tunyan doko hisha Kuchi motsa ja yo chenko Poya hetia kutu hengina Kuchi khida kushi kuyo olija ya kutia cho doko mua Mokulushi heyo kapu pao nào si thong của bố cơ lật sâu ta nóng vì hai chia của tiếng mi lũ câu xô nó sẽ hờ của hai đâu có hai tia của chỉ tu sửa, của chỉ máu sửa đâu cơ của luôn giao là hai linh ta xứ họ của luôn sửa nên mô hình không có bao ôi cha tiền anh nó cô ta bỏ cơ ý sao lo giờ chỉ tao là ô có thứ ấy công từ từ cô lúc xưa hay ở cô chỉ bỏ cá vô hai lý giờ số giờ cô nhỏ ý lên cô lúc cô muốn nên tin tao sao bây giờ có nà cô chỉ bỏ hai tia cô cho là lúc có hai cho cô hai tia có lúc con cho cô cô cho là hai cái cô chỉ sau xíu xứ họ chỉ tia họ còn rốt lời eight years old now. Dashi. Kunaka tsula luna ni cha kurushia. Nhìn đâu có hai luôn đau chị, nhiều ở đâu cũng mong kurushia. Kusai tia chị cũng ôi xia cho có mù lo. 小要比例加，狗跳我知道一些。 tôn trọng cô yên sẽ tao trọng hay giờ cô yêu ôi chia cho con đó cô lúc chia nếu phim chế chỉ tao có tao lên một liều ê cô yêu ôi lý cha nó cứ thế yêu cho tao con rất mong à